Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em. À, thị trường uh, chứng khoán tuần tới biến động ra sao? Giá vàng biến động như nào? Chứng khoán Mỹ như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ uh, với các anh chị và các bạn về thị trường chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Mỹ và giá vàng trong xu hướng tuần tới ạ. Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ạ thì ờ, như đã hứa từ ờ, hôm trước thì trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ tập trung vào phân tích giá vàng chứng khoán Mỹ và đặc biệt là chứng khoán Việt Nam trong tuần tới thì xu hướng sẽ diễn ra như ra sao thế có một số anh chị em khi mà chúng ta quan quan sát và theo dõi giá vàng trong thời gian vừa qua thì anh chị em nhìn thấy nào ạ khi giá vàng trong thời gian vừa qua thì anh chị em đã quan sát thì thấy giá vàng à, một cái mốc nó tăng rất mạnh và bây giờ nó lại trở về cái máng cũ tức là về chúng ta gần như là toàn bộ cái lợi nhuận mà anh chị em có được từ lúc giá nó từ 50 nó tăng rất mạnh và đến bây giờ nó lại quay trở về cái giá rất là thấp thì tất cả nó giải thích bằng xu hướng một số anh chị em cứ bảo tích cóp vàng vào đầu tư lâu dài đúng không tích cóp vàng đầu tư ra lâu dài thế rõ ràng là giá vàng tăng rất mạnh nếu chúng ta không bán ra khi mà nó đạt đỉnh thì lúc đấy nó quay chảy máng cũ chúng ta trong đầu tư cổ phiếu cũng tương tự như vậy có những cổ phiếu đầu tư lướt sóng mà chúng ta lại nghĩ là chúng ta đâu phải đầu tư dài hạn có những cổ phiếu mà đầu tư dài hạn lại đầu tư lướt sóng nên việc của chúng ta không phân biệt giữa đầu tư lướt sóng hay đầu tư dài hạn thì tất cả những nhà đầu tư cá nhân chúng ta thường ở những nạn nhân thực sự đáng tiếc có bao nhiêu người anh chị em đã bỏ bao bỏ bao tiền vào để đầu tư chứng khoán mà thực sự là không có một chút kiến thức nào cả thì thực sự Dũng thấy rằng rất là liều anh chị em có sẵn sàng cho một cái bác sĩ mà mới tốt nghiệp ra trường hoặc là một cái bạn mà sinh viên mới thực tập để có thể phẫu thuật mình không ạ nhưng các bạn sẵn sàng bỏ ra hàng 500 bỏ ra hàng tỷ đồng hoặc là rất nhiều tỷ đồng để đi đầu tư mà trong khi đó kiến thức thì không có nên chúng ta đã nhìn thấy giá vàng cũng tương tự như vậy thế thì việc mà đầu tư vàng chỉ nghe một ông A ông B ông C nói là cứ đầu tư giá vàng đi nó sẽ lên và đấy là lý do rất nhiều anh chị em đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng cuối cùng lại bị mất hết trong thời gian rất ngắn anh chị em đã thấy rằng là giá vàng nếu chúng ta thấy rằng là trong một chu kỳ trước đó khi mà Dũng chia sẻ thời điểm mà giá vàng nó ở một cái mốc rất là là đẹp khi mà xu hướng bắt đầu đi lên nếu bạn nào đã thấy rằng cái đoạn mà khi mà giá vàng bắt đầu sung đi lên những phân tích ở giai đoạn này những cái điểm này là Dũng phân tích khá là kỹ khi mà xu hướng giá vàng nó bước vào một trend tăng rất mạnh nhưng khi mà cái giá vàng lên đến vùng trên này này thì cái việc mà chúng ta gọi là chạy nước rút thì rất nhiều anh chị em lại không muốn bán ra hoặc là trong cái quá trình đi giảm xuống chúng ta lại mua vào mua vào và tiếp tục mua vào và đến bây giờ chúng ta nghĩ là sau này nó hồi phục thì nó chúng ta sẽ gì ạ à, lại kiếm lại được nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu anh chị em mong muốn hồi phục điện đây giả sử như mong muốn hồi phục thì cái khả năng hồi phục cao nhất nó gì ạ tức là chúng ta phải rất rất nhiều thời gian nó mới đến là 1850 đây là cái mốc là rất kháng cự rất mạnh 1850 thứ hai là tất cả các đáy sau đúng không các đáy sau các đỉnh sau đều giảm rất mạnh cái thứ ba là chúng ta nhìn này nếu trong trường hợp mà giá vàng chúng ta thấy cái xu hướng chung và dài hạn này nó đang có xu hướng giảm rất mạnh à, khi mà cổ phiếu đã giảm nằm dưới các đường xu ngắn hạn rồi xu chung dài hạn giảm rất mạnh và thứ ba nữa là chúng ta nhìn về cái góc là tại sao giá vàng lại giảm như vậy câu hỏi thứ ba là tại sao giá vàng lại mà giảm như vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được là khi mà kinh tế bình thường kinh tế mà nó suy thoái thì người ta có xu hướng là mua vàng tích trữ anh chị em hiểu không kinh tế suy thoái người ta có xu hướng mua bản tích chữ nhưng việc ở đây chúng ta thấy là kinh tế chúng ta nó bắt đầu cả thiên kinh thế giới khi mà covid bắt đầu nó dần dần được gì ạ được uh, ờ, kim chế khi mà covid từ dần dần được kìm chế thì cái việc mà uh, khi nước mỹ bơm ra bơm rất nhiều tiền ra thường là khi bơm tiền ra thì lạm phát và là làm cho đồng usd tăng rất mạnh à, mất à, giảm giá rất mạnh nhưng thực tế khi mà usd bơm ra thì đồng usd nó lại tăng thế thì mình tại sao nó lại có cái nghịch cạnh cái đấy bình thường là khi mà bơm tiền ra thì dòng tiền mất giá nhưng bây giờ bơm tiền ra thì gì ạ à? thì cái đồng tiền lại tăng bởi vì cái sự kỳ vọng là bơm một cái lượng lớn để cho mất giá thì cái sự kỳ vọng đấy nó yếu hơn rất nhiều nó làm phản ứng ngược lại anh chị em không tức là có phản ứng ngược lại nó giống như khi mà thị trường thị trường ở một cái giai đoạn ờ, ở đáy ấy, thì các thông tin xấu nó bơm ra rất là nhiều và sau đó có những thông tin cực kỳ xấu bơm ra thì cổ phiếu thị trường lại tăng tăng ngược lại tức là tin xấu nó xấu đến mức mà không thể xấu hơn được nữa thì thị trường lại có phản ứng ngược lại thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà đồng USD ấy, nó đang có phản ứng ngược lại nó tốt hẳn lên thì đấy là lý do vì sao giá vàng nó vẫn còn một cái xu hướng rất là là là không được tích cực dù không muốn nói là nên ở điểm này mọi anh chị em hỏi là bán vàng hay không thực tế thì nếu để nói bán vàng hay không thì thực sự là rất khó để chia sẻ bởi vì nếu bình thường anh chị em đã biết rằng là cái cách mà Dũng tham gia mua ở vàng là đã mua ở vùng này và mua ở những vùng này và đến đây thì à, là đến cái thời điểm mà chạy nước rút thì đã bán rồi hoặc là trong cái vùng này thì Dũng cũng không bao giờ tham gia mua ở trong một kênh đi xuống này nên chính vì vậy nếu anh chị em đã ở vùng này mà không bán ra thì đến vùng này để đưa ra cách nhận định để bán mua thực sự là kể cả các chuyên gia mà đưa ra khuyến nghị mua bán ở đây thực sự là rất là rủi ro bởi vì thực tế là gì ạ chúng ta không phải là những người mà cùng tham gia với anh chị em nên nếu bây giờ giá vàng về thực tế thì để chúng ta đầu tư bao lâu nữa nếu bây giờ chúng ta soi một cái khoảng thời gian kháng cự rất là mạnh Đó, kháng cự rất là mạnh ở phía trên thì chúng ta theo dõi xem là bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta mới có thể lấy lại được giá 54 55 hoặc là uh, một cái giá khoảng độ uh, 58 59 mà nếu mà tá 58 59 bây giờ chúng ta thấy là nếu mà chúng ta mua một cổ phiếu anh chị em nhé, bây chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu chúng ta mua một cổ phiếu giá 50 ở thị trường Việt Nam á, thì nó lên 54 lên 60 rất là dễ và cái nếu mà chúng ta bỏ một lượng tiền 50 triệu ra để chúng ta mua một cái cổ phiếu nào đó như vừa rồi anh chị em thấy là những cổ phiếu DGC chúng ta thấy từ 50 lên 70 mà bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu giá vàng bây chúng ta mua giá 50 để nó lên đến 60 thì nó khó hay dễ ạ anh chị em có thể comment được không ạ nếu bây giờ nó xử lên 60 ở trên cái vùng là trên này nó khó hay dễ cực kỳ là khó nên nếu giả sử về kiến thức nào đó vậy nó gọi là về kiến thức nhé kiến thức thì rõ ràng là đầu tư cổ phiếu với đầu tư vàng thì vàng rủi ro hơn nhiều bởi vì kênh của vàng đang đi xuống và thực ra là trong quá trình hồi phục của giá vàng thì chúng ta nhìn thấy là chỉ có một giai đoạn khi nó tích lũy đủ nó chạy nó rút rất mạnh này còn đa phần ở giai đoạn trước đó thì nó lên một đoạn xong tích lũy và lên đoạn và nó lại rũ bỏ hết và cái thời gian này chúng ta thấy không thời gian này nó, nó mất rất nhiều thời gian chúng ta không được bao nhiêu cả phần lớn mọi người thấy là đầu tư vàng là an toàn nhưng thực tế nó không an toàn tí nào bởi vì giá vàng nó tuân theo cái quy luật thế giới và khi nó gãy tất cả các chen trend hai 200 ngày 50 ngày trend rồi ạ 150 ngày và tất cả những cái đường nó đang lao dốc như vậy thì rõ ràng là đầu tư vàng nó là cái gì ạ bất lợi cái điều này không phải là thời điểm này Dũng chia sẻ mà cái thời điểm mà Dũng khá lâu rồi Dũng có nói anh chị em là chưa mua được vàng còn anh chị em là vùng đỉnh thì Dũng đã nói là thời điểm đấy phải bán ra lúc ấy giá vàng nó còn tầm 64 62 62 là Dũng đã yêu cầu là bán ra hết rồi nếu bạn là đã theo dõi những kênh chia sẻ của Dũng thì các bạn sẽ biết được đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải nắm được cả cái yếu tố xu hướng tại vì xu hướng là bạn nếu chúng ta chống lại xu hướng thì chúng ta sẽ có những cái cục giống như là vàng đấy thôi mua bao nhiêu tích cóp bao nhiêu bao nhiêu năm bây giờ nó quay trở lại cái máng cũ và đã có rất nhiều các chuyên gia bảo là vàng sẽ lên nọ vàng thế kia mà người ta không quan tâm đến gì à nó liên quan đến đồng USD nếu đồng USD mà mất giá ở giai đoạn đầu khi đồng USD mất giá tức là cái giá đồng USD mà nó giảm thì giá vàng có xuống tăng ngược lại đồng USD để mà tăng giá thì giá vàng lại xuống giảm nên chính vì vậy thì cái khả năng đồng USD nó trong thời gian tới nó tăng giá khá cao bởi vì trong quá trình mất giá rất là dài dài trong một quá trình mất giá rất là lớn rồi thì cái việc mà Mỹ cũng đang kiểm soát Covid bắt đầu tốt lên rồi thế giới cũng đang tốt lên rồi nên cái việc mà bơm tiền ra cũng như là với cái việc mà dòng tiền của nền kinh tế nó hút mạnh hơn nên chính vậy tiền hàng tiền mà dòng dòng tiền nó, nó quay mạnh hơn nó cho chúng ta biết rằng cái giá trị đồng tiền nó sẽ, nó sẽ có giá hơn và chính vì vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà khả năng đồng USD mất giá là rất là khó đấy, đấy là theo quan điểm cá nhân của Dũng có thể không một số anh chị em thấy là quan điểm khác thì Dũng không biết nhưng đây là cái quan điểm cá nhân của Dũng thôi ạ bởi vì theo cái hành vi đó bơm tiền ra nha anh chị em đây cái tài chính hành vi ạ nếu ai đọc cuốn sách thuần hóa sư tử còn nếu chúng ta là giải thích bằng cái, cái kiểu như là về kinh tế vĩ mô thông thường thì nó lại lại không đúng anh chị em có hiểu không tức là chúng ta trong đầu tư nó có một cái một số các trường phái khác nhau để nếu chúng ta gọi là nói thì chúng ta sẽ có cái sự tranh tranh biện rất là là là là, là, là gần như các trường phái rất là lớn chẳng hạn với các trường phái người ta kinh phân tích kinh tế vĩ mô thì người ta nói rằng là nếu mà Mỹ nó bơm tiền ra rất là nhiều bơm tiền ra nhiều thế thì đồng USD có xu hướng là gì ạ mất giá và khi đồng USD mất giá thì giá vàng sẽ tăng thế bây giờ chúng ta đây thấy nó ngược lại và chúng ta những cái nhà đầu tư phân tích kỳ đầy vi mô thì họ không biết được tại sao nó như vậy nó đang ngược nhưng thực tế thì ờ, thị trường nó lại có một cái gọi là tài chính hành vi đó là tâm lý tâm lý cái tâm lý phản ứng ngược tức là cái việc kỳ vọng đó là người ta nghĩ là mỹ bơm tiền ra rất lớn thì cái việc mà bơm tiền như vậy thì người ta kỳ vọng là phải bơm nhiều tiền hơn thế cái việc mà bơm nhiều tiền hơn thì kỳ vọng mọi thứ nó liên tục liên tục nó nó tác động đến cái nhà đầu tư lớn các tổ chức lớn người ta xem là thực tế bơm số tiền này thì nó liệu làm cho đồng đồng USD mất giá không nhưng trong trường hợp người ta không kỳ vọng được ở mức độ như vậy nên chính vì vậy thì khi bơm ra thì nó lại có phản ứng ngược đấy là những cái mà chúng chúng ta cần hiểu rõ được trong cái tài chính hành vi nó uh, tương tự như vậy hoặc là nó có một cái này trong một xu đi lên đấy xu tức là thị trường trong xu đi lên thì thông tin xấu nha thông tin xấu nó sẽ bị bỏ qua thế một số vài bạn như giả sử như vừa rồi uh, xu hướng của chúng ta là đang xuống đi lên thị trường chứng khoán đang đi lên nó có cái, cái quá trình tích lũy ở trên cái vùng đỉnh cái việc mà thông tin mà thông tin về lô 100 tức là bình thường nhà nhà do là cái nghẽn mạch của cái cái chứng khoán thì người ta đang muốn chuyển lô 100 lên lô 1000 thực ra để chuyển còn rất lâu tại vì nó còn rất nhiều các các khung pháp lý về luật chẳng hạn bây giờ chuyển sang thì cái cái sàn về à, vn index nó sẽ lại nó bị méo mó đi bởi các cổ phiếu nó ở sàn in, index rồi chuyển sang thì tự nhiên nó làm méo mó đi nó lại không đúng thực tế nữa còn nhiều yếu tố khác nữa nên chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái khách quan nhưng cái việc về thông tin nó đưa ra nó làm cho thị trường phản ứng thì đấy là do gì ạ báo chí nó viết thôi ạ do báo chí nó viết do một số chuyên gia viết thôi do chúng ta nghĩ thế thôi nhưng thực tế nó không phải bởi vì đây là những cái gì ạ chúng ta luôn luôn khi mà thị trường có những cái tác động chúng ta luôn đi tìm một cái gì đó giải quyết vấn đề đó để giải thích cho chúng ta cảm giác là nó nhẹ nhàng nên ở, ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam chúng ta thấy là các ờ, kênh tài chính các bạn thấy không các kênh tài chính là họ luôn luôn tìm ra những điều đó thế thì đấy là gì ạ khi họ giải quyết được ờ, nhu cầu thông tin của đông các nhà đầu tư thì chúng ta thấy là số đông các nhà đầu tư lại không thành công 95% các nhà đầu tư không thành công bởi vì họ luôn luôn tìm ra cái nhu cầu đó chỉ có số ít các nhà đầu tư người ta thành công hơn bởi vì người ta biết cái điều đó là nó không phải là con số độc vậy các bạn có biết điều đó không ạ các bạn đã đã từng nghe cái câu chuyện đó đó chưa ạ? tức là với báo chí thì thực sự là nó để làm nó cứ phản ánh cái cái cuộc sống thực của các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư nhỏ lẻ mang tính chất là chúng ta gọi là diễn đàn thôi còn thực tế trong cái chúng ta gọi là trong cái cuộc chơi của các tổ chức cá nhân đó, thì các tổ chức thì thường thường họ không bao giờ tiết lộ cái cổ phiếu của mình ra cái thứ hai là họ cũng không bao giờ thông tin ra ngoài thị trường cái thứ ba khi họ mua họ bao giờ họ cũng mua mang tính chất gì ạ tức là gom uh, gom một cách nhẹ nhàng mà khi phân phối họ cũng bán ra cách này là khi mà họ muốn phân phối hết thì bắt đầu họ đưa ra thông tin ra thì giá vàng chúng ta cũng thấy tương tự như vậy ở Việt Nam chúng ta thấy giá vàng thì nó đang lao dốc như thế nhưng thường thì chúng ta sẽ à, bà con à, hàng xóm và những người xung quanh chúng ta lại bàn vàng theo kiểu Việt Nam tức là giá vàng nó sẽ gì ạ nó sẽ tốt hay là đầu tư tích lũy vàng thì nó sẽ tốt bởi vì chúng ta đang suy nghĩ theo kiểu như là ở ờ, cấp độ rất là thấp và chúng ta biết rằng là không hiểu rằng là giá vàng nó liên quan đến thế giới rất là nhiều và khi mà chúng ta uh, quan tâm thế giới chúng ta phải biết rằng là giá vàng nó được được neo trên cái tỷ giá USD mà khi đồng USD nó biến động mạnh thì giá vàng nó cũng biến động theo cái thứ hai nữa là cái xu hướng của vàng nó đang điều chỉnh nó do cái xu hướng của USD nó đang mạnh lên xuống tại sao xu hướng của USD nó mạnh lên bởi vì kinh tế Mỹ nó đang có dấu hiệu hồi phục cái thứ hai hồi phục do đâu ạ do nó kiểm soát được Covid hồi phục do đâu nữa tức là khi mà nó có một cái gì ạ à? có một cái kích thích rất lớn vào nền kinh tế kiểm soát covid lại kích thích một lượng rất lớn việc cái kích thích đó nó làm cho không những nó làm cho đồng USD mất giá mà lại là nó phản ứng ngược lại đó là đồng USD có giá nên đây là do cái, cái kỳ vọng kỳ vọng là kích thích nó lớn hơn cái kỳ vọng mà bị mất giá nên chính vì vậy thì nếu chúng ta gọi là phân tích uh, thông thường về về tài trị về về về kinh tế vĩ mô thì gần như là không giải quyết được ở ờ, nếu anh chị em để ý một chút là năm 2012 13 tất cả các chuyên gia gọi là cái phân tích kinh tế vĩ mô của chúng ta dự đoán là cái kinh tế vĩ mô lạm phát của nó 7% thì đến năm 2000 đến ờ, cuối năm thì các bạn biết là nó nó lên bao nhiêu nó lên đến mười mấy phần trăm tức là chúng ta thấy là cái việc mà dự đoán kinh tế vĩ mô của các chuyên gia có nhiều lúc nó đã bị gì ạ à, phổi tức là bị bị sai lệch đến hàng trăm phần trăm con số là không tưởng nên chính vì vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhiều lúc nó kinh tế vĩ mô với cái tài chính hành vi nó khác nhau rất là nhiều nếu anh chị em nào nghiên cứu sâu ấy, thì anh chị em có thể đọc cuốn sách một số bạn có hỏi Dũng là đọc sách gì để đầu tư chứng khoán thành công thì thực ra trong cái sách thì để có một cái góc nhìn mà chúng ta gọi là góc nhìn bao trùm thì nó có một cuốn sách là mô thức phản hồi của Soros tức là mô thức phản hồi của Soros thì nó luôn luôn nói về cái gì ạ mọi thứ nó phản ánh trên thị trường như nào và cái cái cái thị trường hiệu quả nó không đúng mà nhưng, nhưng cái thị trường hiệu quả nó không đúng trên trên trên trên tưởng lý thuyết thì các giáo sư các bạn nhá lý thuyết để các giáo sư lý thuyết thì tất cả những cái chuyên gia các trường đại học Harvard hoặc là là là những trường đại học lớn người ta vẫn dạy ở đấy nhưng với những nhà đầu tư lớn như là Warren Buffett, uh, Mac Mini, Graham Monell, Soros hoặc là những cái cái người như là mà chúng ta gọi đầu tư chuyên nghiệp thì người ta cho cái điều đó là sai đấy các bạn không cho cái điều đấy sai nên chúng ta áp dụng lý thuyết vào đặc biệt là anh chị em áp dụng lý thuyết trong quá trình học vào nếu bạn bị thua lỗ hết với hỏi đặt ra là bao nhiêu anh chị em đã đi học cái những cái khóa học về đầu tư chứng khoán của các ủy ban chứng khoán về là bị thua luôn ạ à. nếu có thì comment luôn cho Dũng số 1 ạ tức là nếu chúng ta cứ ủy ban chứng khoán là cái ủy ban rất lớn của nhà nước nhưng thực ra học là chúng ta thấy là nếu áp dụng cái đấy vào là chúng ta thấy nó không kết quả và đi xuống bởi vì đấy là lý thuyết mang tính là mang tính chất là kiểu như dạng dạng dạng là hàm lâm nữa nó không không mang cái giá trị hiệu quả trên thị trường nhưng người ta vẫn dạy bởi vì nó nó phải dạy thế thôi không biết là như nào nên nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục học theo kiểu đấy thì dũng tin chắc là chúng ta sẽ không có kết quả thế giá vàng cũng tương tự như vậy nếu anh chị em đầu tư vàng mà cứ nghe nó đắt nó rẻ đầu tư vàng dựa dựa vào đắt rẻ thì sẽ là bị thua lỗ rất nặng sau đó thì thua lỗ rồi thì người ta bảo là thôi cứ để 3 đến 5 năm mà chúng ta không tính lạm phát chúng ta không tính là chi phí cơ hội tức là không tính lạm phát này không tính chịu hộ thậm chí là không tính vào số tiền của mình mất đi tại vì nhiều người mua giá 56 57 xong cuối cùng bị lỗ ngược lại bây giờ không biết là còn bao nhiêu à, Dũng cũng không quan tâm đến cái giá vàng ở Việt Nam hiện tại nó bao nhiêu nhưng chủ biết là giá vàng thế giới nó đang giảm rất mạnh đây là xuống giảm có thể trong một hàm vài phiên tới nó có hồi nhưng về xu hướng thì chúng ta vẫn thấy là đang rất là tiêu cực ok anh chị em có có hiểu cái điều này không về xu hướng giá vàng thì nó vẫn là nhìn chung và chung và dài hạn nó vẫn là mang tính tiêu tiêu cực nên uh, với lời khuyên thì đầu tư vàng hay mua vàng bắt đáy ở vùng này thì theo Dũng là nó mang tính chất là rủi ro cao đấy còn anh chị em nắm giữ vàng hay không thì Dũng cũng không biết tại vì uh, Dũng trong cái chương trình mà bán vàng thì Dũng đã nói rồi và chương trình mà thoát vàng ra không đầu tư thì Dũng đã nói rồi thì mỗi một chương trình vào hàng tuần thì Dũng cũng chia sẻ về giá vàng để anh chị em có thể có góc nhìn khác nhau tại vì cái này là cái mà nó liên quan đến đời sống thực tế của chúng ta còn trường trí Dow Jones thì sao thực tế Dow Jones của chúng ta trong thời gian vừa qua thì nó biến động khá là mạnh nếu chúng ta nhìn cái chỉ số Dow Jones uh, nó có những đợt phân phối những cái đợt phân phối này chủ yếu là do các cổ phiếu như Tesla những cổ phiếu mà đợt vừa trước nó tăng rất mạnh sau khi Tết thì nó lại có hồi phục và chúng ta nhìn thấy các chỉ số này thì rõ ràng là nó cũng chưa có tạo ra một cái quá trình gọi là chạy nước rút nên ở Việt Nam chúng ta thấy một cái quá trình mà nó, nó lên đến đỉnh này nó sẽ lên xuống lên xuống liên tục như này và với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta cũng nhìn thấy nó lên xuống lên là chúng ta lại sợ xuống chúng ta là sướng lên xuống sợ à, tiếp tục như này thì với các nhà đầu tư gọi là thông thường đa phần chúng ta sẽ không thể chiến thắng được thị trường với những cái quá trình sideways này bởi vì phần lớn là họ sẽ mang tính chất là yêu thích cổ phiếu phần lớn mang tính chất yêu thích cổ phiếu thế thì ờ, đấy là câu chuyện nó là như vậy thế thì rõ ràng khi mà sideways ấy, thì anh chị em thấy rằng là để đoán sideways thế thì cái sideways thì luôn luôn có cổ phiếu tốt đúng không luôn luôn có cổ phiếu tốt mà nó cũng luôn luôn cổ cổ phiếu xấu à, luôn luôn có cổ phiếu xấu nên chính vì vậy tốt xấu nó do gì ạ do tầm chúng ta Đấy, do tầm chúng ta thôi ạ tại vì có thể có những anh chị em lựa chọn những cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu rất là mạnh thì trong đầu tư thì không biết là các anh chị em có những trường phái nào Dũng biết những cái trường phái mà Dũng đang nghiên cứu thực ra là Dũng đang đang đang chia sẻ à, và rất nhiều anh chị em biết đó là chúng ta luôn luôn tìm kiếm những cái cổ phiếu chúng ta gọi cổ phiếu dẫn đầu trong mỗi chu kỳ tại vì những cổ phiếu dẫn đầu trong mỗi chu kỳ đấy à, thì nó luôn luôn tạo ra giá trị rất lớn nó luôn luôn mang cái lợi lợi nhuận cao hơn những cái cổ phiếu khác và khi một chu kỳ xoay sideways như này anh chị em lướt sóng hôm trước qua cũng chia sẻ anh chị em không có lợi nhuận anh chị em chỉ mất phí nữa có phải không ạ bây giờ như này mỗi một lần chúng ta kiếm năm phần trăm mỗi lần dần sau chúng ta kiếm có thể là sáu phần trăm nhưng không phải cổ phiếu nào năm phần trăm không phải cổ phiếu sáu phần trăm mà đa phần nếu anh chị em làm tốt là tốt lắm thì chắc là khoảng bốn phần trăm hoặc ba phần trăm nhưng chỉ cần một lần giảm như cái những phiên vừa rồi á anh chị em đều bị mất hết nên bản thân là chúng ta nhìn về cái xu hướng ngắn hạn nó đầu tư rất khó hơn so với xu hướng dài hạn nhưng xu hướng dài hạn thì chúng ta cũng không thể nào đầu tư gọi 3 năm 5 năm thì thực ra là cực kỳ khó bởi vì nếu anh chị em để ý một số các cổ phiếu như dòng chứng khoán thì gần như cái chu kỳ của nó có thể là nó kéo dài trong khoảng 3 đến 6 tháng đấy và anh chị em thấy là cổ phiếu dòng ngân hàng nó cũng kéo dài đến 7 đến 8 tháng là nó kết thúc chu kỳ và đã đi xuống thế thì bây giờ chúng ta nhìn từ thời điểm uh, từ bây giờ đến lúc mà thị trường chứng khoán của chúng ta khai sinh thì chỗ duy nhất là cổ phiếu gì ạ Hòa Phát cổ phiếu FPT cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Vinamilk là nó có những chu kỳ đến kéo dài một năm hoặc hơn một năm thôi còn đa phần phần lớn là chu kỳ nó sẽ gì ạ nó kéo dài ít hơn và sau đó thì nó tiếp tục lại uh, tăng những chu kỳ khác nhau nên chính vì vậy thì rõ ràng chúng ta nên đầu tư theo những chu kỳ để chúng ta có thể tránh được những cơn bão khi mà điều chung có những cái biến động lớn là cách thức mà theo Dũng thì những nhà đầu tư lớn như Mac, Mac Mini Odell thì thỉnh thoảng ông mới đầu tư một hai cổ phiếu 1 đến 2 năm còn đa phần ông sẽ đầu tư trong 3 đến 6 tháng thì đây là những nhà đầu tư ở Mỹ họ cũng làm như vậy chứ thì cái quan trọng là khi mà Dũng ứng dụng vào thì Dũng cũng thấy nó nó tương tự như vậy chứ không có gì khác nhau cả thì anh chị em có thể đo lường cách anh chị em à, đơn giản là mang cái cổ phiếu đó lên cái biểu đồ đo lường là chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó ok và anh chị em sẽ thấy rằng là ở Việt Nam thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta cũng đang có những cái tín hiệu khá là tích cực theo Dũng là khá tích cực khi mà chỉ số e VN Index của chúng ta nó đang gặp cái đỉnh những cái gặp đỉnh này thì chúng ta biết rằng là sau khi cái đỉnh lần trước thì nó cũng bị rũ bỏ và đây cái đỉnh thứ hai nó cũng bị kiểm tra lại những quá trình tích lũy này nó vẫn mang tính chất là tích cực về cơ bản tại hiện tại tại vì nó chưa vi phạm bất cứ một cái gì, cái xu hướng nào cả xu hướng thì hiện tại chúng ta thấy là xu hướng về gì ạ về trung hạn về ngắn hạn về mọi thứ nó đang tốt thì tại sao chúng ta lại đang nghĩ là nó xấu ạ theo anh chị em là nếu chúng ta phân tích kỹ thuật đúng không nghe phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ gì ạ thì chúng ta sẽ xem là cái này nó đang giảm hay là xu hướng giảm hay là xu hướng tăng à đúng chưa giảm hay là tăng nó xuống giảm rằng rõ ràng là chúng ta không thể biết được từ cái này là xem là xuống giảm tăng bởi vì xuống trung hạn tăng xuống dài hạn tăng xuống ngắn hạn nó vẫn tăng những cái gì ạ đang tích lũy như này mà chúng ta lại gì ạ bị một ai đó hoặc là bị một cái, cái yếu tố nào đó ảnh hưởng đến chúng ta và chúng ta cứ đi xem cứ hàng ngày chúng ta cứ nói là cổ phiếu thị trường tốt cổ phiếu thị trường xấu tốt xấu tốt xấu như thế thì rõ ràng chúng ta bỏ lỡ tất cả những cơ hội chẳng hạn chúng ta nhìn này trong cái thị trường như này chúng ta nhìn đến những cổ phiếu như là uh, một vài cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ NKG đấy các bạn lấy từ điểm này có phải nó vẫn đang tăng rất là mạnh không câu đơn giản đó các bạn nhìn thấy nó tăng mạnh không các bạn thấy là những cái cổ phiếu DGC nó cũng tăng rất mạnh không tức là chúng ta nhìn rồi cả một chu kỳ như thế tự nhiên nó là từ 54 đấy nó lên đến bây giờ 71 rồi chúng ta có thể nhìn thấy những cổ phiếu S99 nó cũng tăng rất mạnh từ cái nền mà các bạn đang được thấy thì vấn đề ở đây là thông thường khi mà chúng ta nhìn về thị trường thì chúng ta chỉ tập trung vào gì ạ vào thị trường chung ở trong đoạn này thị trường chung đoạn này sideways nên tất cả các nhà đầu tư thông thường các nhà các nhà đầu tư thông thường các nhà đầu tư tầm ở gì ạ mà thấp thì đa phần họ sẽ bị cuốn vào cuộc chơi họ không biết khi nào kết thúc khi nào và nếu mà ai nó nói một cái điều gì đó thì họ cảm giác là gì ạ nó không đúng hoặc là họ cảm giác là nó nó kiểu như là ờ, chém gió chả thế họ thấy là chém gió nhưng tất cả những cái điều gì mà Dũng chia sẻ với anh chị em thì anh chị em thấy là nó có chém gió hay không hay là chúng ta nhìn thấy là những cái sự thật cái việc mà chia sẻ chúng ta đếm từng khung thời gian đếm những thời điểm đếm từ gì ạ à? những cái điểm mua đến từ lúc mà à, xu hướng của nó lên thế thì cái quan trọng là vẫn, cái quan trọng là chúng ta phải nhìn một bức tranh nó lớn hơn thế thì bây giờ bức tranh nó lớn ở góc độ này thì chúng ta cần phải gì ạ à? với những cổ phiếu nó chưa chạy nốt các bạn nhé những cổ phiếu chưa chạy nốt trong thời gian vừa qua thì có thể nó sẽ chạy nốt như là cổ phiếu gì ạ các bạn có thể thấy rằng là những cổ phiếu bây giờ nó đang chạy dở thì nó cần phải chạy nốt đó là cổ phiếu FPT FPT thế bây giờ cổ phiếu FPT nó đang chạy này thì nó cần phải chạy nốt chu kỳ thế bây nếu nó chạy nốt chu kỳ thì theo các bạn có đầu tư dài hạn được không ạ bạn có đầu tư dài không tại vì bây giờ nếu giải thích cho các bạn mua cổ phiếu hay bán cổ phiếu thì thực sự là nó sẽ mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều thời gian nên cái quan trọng là Dũng muốn hướng dẫn cho các bạn cái tư duy để các bạn nhìn thấy được tổng quan mỗi một cái để các bạn nhìn tổng quan một số thì bảo là đầu tư dài hạn thì bây giờ nó chạy nốt chu kỳ là nó gì ạ tăng tốc tăng tốc thì gần như là nếu chúng ta đợi mất khoảng 3 đến 4 tháng thậm chí là năm thậm chí vài năm nó không lên được nên chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta bị lãng phí một cái cơ hội rất là lớn chị em lãng phí một cơ hội rất lớn rõ ràng là nó gì ạ nó có một cái nền và nó chạy cần nốt giai đoạn hai nên đấy chính vì đấy cái sự khác nhau là nếu cổ phiếu của chúng ta đã gì ạ đã nó vào một chen rồi nó đã chạy nốt rồi thì hãy cho nó kết thúc chúng ta nghỉ và chúng ta đi tìm kiếm cổ phiếu khác câu hỏi đặt ra là chúng ta có bao nhiêu cổ phiếu nó đang có những cái chu kỳ rất là tuyệt vời và chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu gì ạ thực tế là như này có một câu chuyện là có bao nhiêu anh chị em thấy là trong suốt thời gian vừa qua kể cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ các bạn không mua được vì sao vì sao tại sao chúng ta lại không mua được đầu tiên nó thiếu cái niềm tin nếu chúng ta không có một cái hệ thống giống như Dũng thì các bạn sẽ không có niềm tin nếu các bạn thực tế là các bạn không có niềm tin một hệ thống như vậy nên khi mà chúng ta ngồi chúng ta theo dõi thì chúng ta chỉ biết và chúng ta đang gì ạ à, theo dõi xem là quan sát xem thời gian nó có đúng hay sai đúng không các bạn sẽ thấy thời gian nó đúng sai và chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cái cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu như vậy nhưng kể cả những cái cổ phiếu Dũng chia sẻ không phải là nó 100% nó đúng hết bởi vì sẽ có những cổ phiếu nó bị sai nên chính vì vậy khi mà chúng ta mua những cổ phiếu đúng không thì không sao nếu mua cổ phiếu sai nhá mua cổ phiếu sai thì cái điều đầu tiên nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là gì ạ chúng ta sẽ bị nghi ngờ và lần sau chúng không làm nữa nên để chúng ta thoát ra khỏi cái diện thoát ra khỏi cái nghi ngờ thì chúng ta phải làm nếu muốn làm thì chúng ta phải có niềm tin nếu có niềm tin thì chúng ta phải có hệ thống đầu tư đúng mà nếu chúng ta có hệ thống đầu tư đúng thì chúng ta phải gì ạ? trải nghiệm và tất cả những đấy thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi tại sao tại sao lại mua theo cái hệ thống mà của ông của của Quang Dũng DVD mà lại không mua theo hệ thống khác câu hỏi đấy tại sao chúng ta lại đầu tư lướt sóng và tại sao chúng ta đầu tư chung và dài hạn thì những cái điều này để anh chị em có thể biết được và đo lường được bởi vì nếu chúng ta cứ đầu tư mãi 3 4 năm đầu tư mà một năm mà không kiếm được Dũng hay nói các anh chị em là kiếm được bao nhiêu 50 đến 100 phần trăm một năm thế thì rõ ràng này ạ F0 à, một số anh chị em nói là F0 là có tham gia đầu tư không đúng không thế thì vấn đề là F0 đó, tất cả rất nhiều người anh chị em khi mà tham gia kể F0 họ tham gia họ biết về kênh của Dũng thì có rất nhiều anh chị em đã thành chiến thắng ở đây có bao nhiêu anh chị em là từ F0 mà sau một thời gian là chúng ta thấy không ạ mới bắt đầu chỉ cần nghe những video của Dũng thôi bắt đầu áp dụng và thực hành là có tiền rồi ạ nếu có thì anh chị em để comment ạ. trong quá trình mà F0 chúng ta thực hành chúng làm không nếu chúng ta có thì chúng ta có comment ở phần dưới đúng không ạ tức là chúng ta mới bắt đầu chưa có nhiều kinh nghiệm thì ở trong cái quá trình mà khi mà thị trường đi lên ạ đó bạn sẽ thấy là rất nhiều anh chị em đó là f0 luôn đây là cái câu chuyện sự thật chứ không phải là cái câu chuyện mà mà anh chị em cứ phải là tôi bởi vì anh chị em nếu anh chị em là những người mà đầu tư lâu năm chưa chắc đã có thành công rồi bởi vì khi mà chúng ta lâu năm thì chúng ta có gì ạ có sự tồi tức cái tồi tôi tức là nó tồi nó tối và gần như là gì ạ chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái cái cái tiếng nói nhỏ bên trong chúng ta nên dẫn đến chúng ta sẽ bị thua lỗ nên vẫn vấn đề ở đây là gì ạ hãy cho mình một cái hệ, khi mà chúng ta tin một cái hệ thống đầu tư thì đầu tiên chúng ta gì ạ sẽ phải gì ạ một là gì ạ chúng ta phải đo lường được nha anh chị em phải đo lường được hãy đo lường những cái cái cái cái việc mà có lợi nhuận hay không tại sao lại có nên bắt buộc nếu anh chị em theo dõi một kênh nào đó thì chúng phải đo lường được bây giờ chúng ta thấy là chúng ta mua một năm này mua một cổ phiếu xong rồi 3 năm hay 4 năm để chúng ta mới có lợi nhuận thì chúng ta không đo lường được mà cả cuộc đời chúng ta đầu tư bao lâu cả cuộc đời chúng ta đầu tư bao lâu có hỏi là cả cuộc đời chúng ta đầu tư bao lâu khi mà cả cuộc đời chúng ta không biết chúng ta là đầu tư theo 3 năm 5 năm thì chúng ta không đo lường được thì dẫn đến là chúng ta thì ạ có thể nếu nó đúng thì không sao nhưng nếu mà chúng ta nó bệnh thất bại chúng ta phải trả giá rất đắt nên cái đầu tư theo xu hướng để chúng ta thấy rằng là là cái phần quan trọng nhất hay chúng ta nắm cái chu kỳ để chúng ta biết được là cái thị trường đang đâu thì cái điều này trước khi mà Dũng muốn nói anh chị em là thị trường nó vẫn đang có những cái cổ phiếu rất tuyệt vời nếu anh chị em bỏ qua đó là gì ạ nó gì ạ tất cả những quyết định tất cả những cái suy nghĩ tất cả các hành động của bạn tại sao bạn lại hành động như vậy câu hỏi câu hỏi quan trọng này tại sao chúng ta hành động như vậy tại sao chúng ta hành động như vậy tại sao chúng ta lại đang có số tiền chúng ta đang có đơn giản thế thôi tại sao có những anh chị khác lại kiếm được 50 thậm chí là gì ạ 60 thậm chí nhiều hơn phần trăm từ Tết bây giờ nhưng có anh chị em thì chả có đồng nào thậm chí bị thua lỗ câu chuyện nó chỉ đơn giản đó là gì ạ chúng ta hãy gì ạ phải tư duy Dũng muốn nói anh chị em là có nhiều anh chị em Dũng bảo là lợi nhuận trong lúc này nếu anh chị em làm tốt một năm làm tốt thì không cần phải phải học Dũng chỉ cần theo dõi những video của Dũng và có niềm tin thì gần như anh chị em cũng đã thành chiến thắng kể cả bây giờ anh chị em có theo dõi thì anh chị em cũng sẽ cũng tin rằng là như vậy thì trước khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn về các cổ phiếu thị trường để anh chị em thấy rằng là cổ phiếu này nếu bây giờ chúng ta chúng là là chúng ta đấy này những nhịp tăng như này thì bây giờ có quá trình rũ nếu nó tăng nước nhịp nữa thì thực tế nó không thể phân phối ngay được ở cái mức 75 này và thậm chí nó còn lên 85 đến 90 đến cái nhịp sau này nếu có lên nữa thì các bạn thấy là các bạn có thể mua ngắn gọi là mua nhịp ngắn ở đây chúng ta có thể thoát ra một cách nhanh chóng là cách độ như thế cái thứ hai chúng ta lại thấy những cổ phiếu gì ạ à? những cổ phiếu dòng gì ạ chúng ta đang nhìn thấy cổ phiếu này thì chúng ta có thể hình dung ra được cái cổ phiếu nào không? từ cái cổ phiếu này tức một cái cổ phiếu một cái nền rất là rẻ dài tích lũy đi lên bị rũ bỏ và nó tạo ra một xu mới thì đây là những cái cổ phiếu ngành thép chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này sau khi nó tích lũy lại nó có thể tạo ra rất nhiều nền khác nhau và chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu ngành thép nó đã có những tiếng nói đây chúng ta gọi là những cái bắt đầu nó đã xuất hiện những tiếng nói ở đây tiếng nói đấy bắt đầu nó xuất hiện những tiếng nói này thì thực tế những tiếng nổ như này nó đã báo hiệu cho chúng ta đã có một cái dòng tiền lớn tham gia vào nha yeah. nó đã báo hiệu một cái dòng tiền lớn tham gia vào chẳng thế chúng ta thấy là đây là những cổ phiếu đã có dòng tiền lớn tham vào thực tế sau khi bạn biết có ai đã thấy rằng là cái cổ phiếu này chúng ta biết rằng tại sao có những người người ta lại mua được cổ phiếu này mà trong khi đó thì nó đang xu hướng giảm vào những cái điểm này và chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu này bình thường nó sẽ có thể xuất hiện những cái mẫu hình đúng không mẫu hình ờ, tách tay cầm hoặc là mẫu hình nọ uh, mô hình hai đáy nó tóm lại rất nhiều mô hình nhưng chúng ta có thể tạo ra một cái điểm mua sớm và những điểm này độ an toàn rất là cao đúng không an toàn rất cao chúng ta có thể có rất nhiều cổ phiếu khác mà chúng ta có thể biết rằng là nếu các bạn không biết chúng bạn cũng có thể mua và nắm giữ đấy đơn giản thôi HPG các bạn mua các bạn nắm giữ điện đơn giản thôi nhưng bây giờ nói để nắm giữ các bạn nắm giữ bao lâu câu hỏi đặt ra là các bạn nắm giữ bao lâu ạ nếu các bạn không hiểu phương pháp thì các bạn nắm giữ bao nhiêu bao lâu đây chúng ta nói là cổ phiếu HPG được không Dũng ờ, sẽ có một cái phân tích ở ờ, gần đây sẽ phân tích một cái là cổ phiếu HPG năm 2021 để các bạn sẽ nhìn thấy rằng gì ạ những cái cổ phiếu này làm sao nó phải phân phối được tại vì hôm nay chúng ta không thể chia sẻ phân tích khá sâu vào được mà chúng ta chỉ uh, quan sát về diện đấy là những cái cổ phiếu như này thường thì khi mà các bạn thấy là những cái nền tảng như này các bạn khi mà cổ phiếu bị dũng bỏ thì hôm trước dũng đã chia phân tích rồi cái việc mà thị trường sau khi cổ phiếu rũ bỏ cái, cái quá trình tích lũy này cái rơi ngắn nó chỉ 17 phần trăm nó hồi phục nhanh chóng thì những cái cổ phiếu này về bản chất nó thì sau khi nó có cái đợt xác nhận này thì cái quá trình nó cứ tiếp tục đi lên đi lên mang tính chất là rất là chậm và chúng ta thấy là thời gian để cổ phiếu này đạt được 100% ờ, hoặc là nhiều hơn con số đó nó sẽ mất rất nhiều thời gian nha yeah, nó sẽ mất rất nhiều thời gian nên mỗi một cổ phiếu nó có tính cách của nó nha yeah, mỗi một cổ phiếu nó có tính cách nó có bản chất của nó nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ là cái nhóm cổ phiếu đó đó như nào hay là những các bạn ừ, vừa rồi thì Dũng có nói là những cổ phiếu dòng này à, dầu khí là những cổ phiếu mà tới đây chúng ta cũng cần lưu ý bởi vì giá dầu khí thì nó đã bắt đầu có xu hướng tăng rất là mạnh nên những cái cổ phiếu dầu khí có thể đây là những cái đòn mà chúng ta thấy rằng là nó cũng đã có những điểm nhấn những cái điểm nhấn này đánh cái điểm nhấn khá là tốt tức là có đã dòng tiền lớn tham gia vào thực tế cổ phiếu dầu khí những cái điểm này chúng ta gọi là những điểm mua có độ an toàn rất là cao bởi vì sau khi nó rũ bỏ thì nó có điểm mua ta an toàn cao cổ phiếu gas là cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm nếu anh chị em gọi là mua cổ phiếu gas là cổ phiếu mà nó đang bắt đầu có những dòng tiền tham gia vào đấy ạ đây là xong rũ bỏ dòng tiền tham gia thì những cái cổ phiếu này các bạn biết là việc mua cổ phiếu này thường thì thường thì có những cái điểm chúng ta gọi là điểm mua rất là là là quan trọng là sự chúng ta mua ở những cái điểm này sau đó là chúng ta lại tiếp tục đợi chứ không không thể là chúng ta mua ở những vùng này tại vì những điểm mua ở những vùng này chúng ta chưa thể biết nó đắt hay rẻ nhưng nếu chúng ta mua điểm này chúng ta đợi xu hướng bắt đầu nó hình thành một xu hướng tăng uh, chung và dài hạn thì chúng ta thấy là cổ phiếu này chúng ta có thể uh, tiếp tục nắm giữ uh, một cách uh, 3 đến 6 tháng như đấy là đấy là cách mà chúng ta gọi là nếu mà đầu tư chúng ta nhìn về góc độ về xu hướng nhìn về góc độ về chất xúc tác nhìn dưới góc độ về mẫu hình những cái cổ phiếu này thì có thể nó chưa hoàn hoàn thành mẫu hình chúng ta có thể có những cái điểm mua sớm hơn một chút trong cái cái nhóm cổ phiếu chúng ta gọi là nhóm cổ phiếu dầu khí thế thì ở đây rõ ràng là thường thì chúng ta sẽ khi mua cổ phiếu nhóm dầu khí ấy, hay là bất cứ nhóm cổ phiếu nào thì chúng ta luôn luôn có một cái suy nghĩ đó là gì ạ cổ phiếu này tốt lắm đấy cổ phiếu hay là cổ phiếu này giá cao cao hay thấp thì nếu bây giờ giá dầu nó đang định giá ở đây và nếu từ bây đến cuối năm giá dầu nó tiếp tục đang chen tăng mà tại vì khi kinh tế hồi phục cái nhu cầu của Trung Quốc nó rất lớn thì giá dầu nó tăng rất mạnh thì nó bước vào chen thì cái giá giá cái ga giá khí đốt giá tất cả thứ nó cũng có một xu hướng tăng theo và lợi nhuận lúc đấy nó sẽ phản ánh ở trên những cái giá trên giá dầu nhớ bởi vì khi mà vừa rồi covid chúng ta biết rằng là cái à, gần như là cái tiêu thụ những nhiên liệu thế giới là gần như nó nó về rất là thấp nên chính vậy thì người ta sản xuất rất là ít tức là người ta không sản xuất bởi vì nếu có sản xuất thì giá nó cũng không không bán được cho ai cả nên chính vậy nó tạo ra một cái diện nó tạo ra một cú cú hích rất là mạnh đấy là góc độ như vậy thế thì ở đây chúng ta thấy là trong cái tất cả các nhóm thì không biết các bạn uh, theo cái trường phái nào không biết nhưng về cơ bản thì Dũng thấy rằng là hiện tại cái cổ phiếu vốn hóa lớn về dòng ngân hàng hay là một số các cổ phiếu như là thế giới di động đây chúng ta nhỉ thế giới di động thì cái việc mà thị trường giảm nó bị rũ bỏ nó cũng không đáng kể và chúng ta tiếp tục có thể theo dõi những cái cổ phiếu này bởi vì đây chúng ta này những cái nhịp tăng rất mạnh nhịp giảm gần như là không có khối lượng bán ra thì những cái cổ phiếu này nó vẫn còn trong một cái chen, tức là nó không thể gãy chen ngay được và nó vẫn tiếp tục có những cái chen khá là tích cực trong một xu đi lên những nhịp như này chúng ta thấy rằng là đến khi nào cổ phiếu chạy nước rút thì cái cổ phiếu nó kết thúc chu kỳ được khi mà nó gãy kênh nó không bán ra thì làm sao thị trường có thể bị giảm mạnh được PNG rất nhiều cổ phiếu chúng ta thấy là dù là quá trình nó nó rơi nó gãy nó rất là lỏng đúng không nhưng rõ ràng lỏng nhưng cái khối lượng không bán ra chứng tỏ là lượng cung cầu ở đây nó rất là chắc chắn cho chúng ta à, và còn nhiều cổ phiếu khác như là cổ phiếu uh, chúng ta đang thấy là cổ phiếu những cổ phiếu Techcombank Đấy, nó vẫn những cái nhịp này nó đã phân phối đó đây chúng ta nhìn này, những nhịp lên và những nhịp này nó không phân phối ra được thì khi mà cổ phiếu nó không phân phối ra được thì nó phải chạy hết chu kỳ thì nó mới kết thúc ra được Techcombank à, nó phải kết thúc chu kỳ được thì ở đây khi mà anh chị em tại vì phân tích từng mẫu hình phân tích từng cổ phiếu uh, phân tích từng cái nhóm đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để phân tích nhưng có một cái tổng quan anh chị em có thể nhìn thấy đó là gì ạ đó là những cổ phiếu dầu khí đó là những cái cổ phiếu mà có thể là những cổ phiếu mà chúng ta có thể quan sát trong thời gian tới trong có thể trong uh, một hai tháng tới đó là những cổ phiếu nó sẽ bước vào một quá trình tích lũy rất là chắc chắn để chúng ta có thể tham gia được còn những cái cổ phiếu đúng không những cổ phiếu dầu khí à, những cổ phiếu gì ạ những cái cổ phiếu ngân hàng cũng là một trong những cổ phiếu mà chúng ta thấy là đã có những cổ phiếu ngân hàng vừa qua vừa rồi nó cũng đã gì ạ cũng bị rũ bỏ MBB cũng bị rũ bỏ đúng không ạ nhưng rõ ràng những cái đợt rũ bỏ này nó là quá trình tái tích lũy chứ không phải quá trình mà phân phối những cổ phiếu ACB chúng ta thấy là có thông tin xấu đúng không ạ nhưng thực ra nó cũng đã phân phối đâu khi mà cổ phiếu đã có những cái cái bứt phá khối lượng lớn như này mà chúng ta nghe những thông tin xấu chúng ta thường là cổ phiếu không thể phân phối được khi mà nó đã có cái quá trình xác nhận như này tại vì bản thân khi mà bán 100 triệu cổ phiếu thì đa phần nó là thỏa thuận cái xu hướng đi lên này nếu chúng ta cứ chỉ nhìn về thông tin thông tin thôi mà chúng ta đo dự đoán là cổ phiếu này sẽ giảm thì cái điều đó là cái mà chúng ta có thể mắc những sai lầm bởi vì 100 triệu với cổ phiếu này nó không phải là nhiều anh chị em hiểu ạ Đấy, những cổ phiếu này không nhiều nhiều cổ phiếu khác nữa nhiều cổ phiếu ngân hàng khác nữa ACB Techcombank chúng ta đã biết rồi Đấy, đây là những cổ phiếu Tiên Phong banh là cổ phiếu đây là những cổ phiếu và anh chị em cần lưu ý Tiên Phong banh Tiên Phong banh có những điểm nhấn rất là mạnh khối lượng lớn sau khi gặp cái đỉnh này test lại và cổ phiếu của Tiên Phong banh là một cổ phiếu mà Dũng cũng thấy rằng là cần tức là trong cái nhóm ngân hàng anh chị em lưu ý cho Dũng là Tiên Phong Banh là một này Techcombank MBB MBB và cổ phiếu gì ạ ACB là nhóm cổ phiếu mà nó có thể là có những thành tích vượt trội trong thời gian tới ở ờ, ngoài ra thì có một cổ phiếu nữa đó là Liên Việt Banh các bạn nhá Liên Việt Banh <coughs> Liên Việt Banh đây là những cổ phiếu mà nó đang tích lũy khá tốt sau đó nó đã gì ạ à, thị trường xấu những cái điểm nhấn như này đây là những cái dòng tiền của các tổ chức tham gia vào thì trong những cái chương trình này thì để phân tích chi tiết đúng không chi tiết từng nhóm từng mã cổ phiếu thì có lẽ là nó mất rất nhiều thời gian Dũng chỉ uh, nói sơ qua để các bạn tóm được về trong cái chu kỳ tới là chúng ta sẽ đã có những cái cổ phiếu ngân hàng thế bây giờ chúng ta sẽ có những cổ phiếu ngân hàng khác thì sao thực tế là các cổ phiếu ngân hàng khác thì có thể nó cần thời gian tích lũy hơn chúng ta biết rằng năm 2019 thì cái những cổ phiếu mà ngân hàng chạy mạnh đó là cổ phiếu gì BIDB đúng không những cổ phiếu Vietcombank nó tăng rất mạnh sau đó chuyển sang năm 2020 thì những cổ phiếu BIDB và ngân hàng Vietcombank không tăng nữa nên những ngân hàng nó mang tính chất chu kỳ chu kỳ nó chạy rồi chu kỳ sau nó không chạy nữa Nên anh chị em có lưu ý nhá tức là những cổ phiếu mà chúng ta thấy ACB cái giai đoạn năm đầu chu kỳ năm 2020 nó chạy rất mạnh nhưng bắt đầu đến gì ạ à? chu kỳ vừa rồi nó không chạy nữa nên nếu chúng ta cứ mua cổ phiếu vì là nó hết kết thúc chu kỳ nó giảm nhưng kết thúc chu kỳ nó giảm chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua đó là gì ạ à? đó là chúng ta mua theo kiểu cách gì ạ à? tự thảm họa Đấy, rất ít khi một cổ phiếu nó chạy hết chu kỳ này nó chuyển sang chu kỳ khác ai lần đầu tiên biết điều nào ạ nếu một chủ kỳ cổ phiếu trừ khi cổ phiếu tăng trưởng thì nó gọi là tái tích lũy nha cổ phiếu tăng trưởng nó tái tích lũy chẳng hạn như cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu tăng trưởng tái tích lũy như là cổ phiếu gì ạ một số đây chẳng hạn thế khi nó đã chưa kết thúc chu kỳ thì những cổ phiếu này nó sẽ tái tích lũy hay là cổ phiếu uh, ờ, Techcombank cổ phiếu uh, Hòa Phát nó chưa kết thúc chu kỳ như này thì gọi là tái tích lũy Đấy. thì nó cần tái tích lũy là chưa thể kết thúc chu kỳ được thì nó tiếp tục Hòa Phát ạ à, nó, nó chưa kết thúc chuyển nó tái tích lũy và nó tiếp tục đi lên nên với những cái cổ phiếu như vậy thì chúng ta có thể tiếp tục tham gia còn những cổ phiếu nó kết thúc chu kỳ rồi à, mỗi cổ phiếu nó kết thúc chu kỳ rồi thì nó không chạy được nó không chạy được mà chúng ta lại tiếp tục vì ai đó nói cho chúng ta là gì ạ mua vào là rất là nguy hiểm nên hãy gì ạ trong cái buổi tối hôm nay tại vì mỗi một chương trình thì Dũng muốn gửi đến anh chị em những từ khóa từ khóa hôm trước đầu tiên đó à, ba Dũng sẽ tổng kết lại là lô nếu bạn mua mua lô 100 cổ phiếu hay thị trường chuyển sang lô 1.000 cổ phiếu thì nó cũng chả ảnh hưởng đến thị trường tại vì ở đây Dũng nói là các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư nhỏ lẻ nó không tác động lớn đến nhiều thị trường ạ một số bạn bảo là nếu không có F0 thì không có F1 hay là uh, chúng ta sẽ thấy là sẽ không có nhà đầu tư tham gia vào đấy là cái suy nghĩ chúng ta thôi ạ bởi vì thực ra là trên thị trường nó có rất nhiều các cổ phiếu giá dưới 10 nên nó nếu mà các bạn khớp giá bao nhiêu các bạn tức là cho cái bước là 1.000 đúng không 1 nghìn thì nhưng bạn chỉ mất khoảng 10.000 bạn mua được 1.000 cổ phiếu 10 triệu hoặc là thậm chí là chỉ 5 triệu bạn mua được 10.000 cổ phiếu nên cái cái việc mà thường là những anh chị em mua penny hoặc là mua cái lô nhỏ thì ít khi mua cái lô lớn mua mua giá nhiều 100 hoặc 150 đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy ạ à cái thứ hai là cái buổi hôm qua Dũng chia sẻ anh chị em đó là lướt sóng thì lướt sóng T cộng đó, thực ra là gì ạ nó sẽ tạo ra phí rất là cao Đấy, phí giao dịch đó, nếu anh chị em mà ở công ty nào đó đó mà người ta thu phí lớn thì các anh chị em phải mất rất nhiều phí nên nếu anh chị em bao giờ có tổng kết là giữa phí giao dịch đó, anh chị em bao có ghi phí giao dịch của mình không ạ có ghi phí giao dịch của mình trong một năm trong một thời gian đấy thì thực ra là chúng ta thấy là phí giao dịch với cái việc của chúng ta lướt đó, thì ta thấy rằng là tưởng là lãi nhưng cuối cùng là chúng bị lỗ lỗ ngược nên anh chị em đấy là nếu chúng ta đã đầu tư như vậy thì chúng ta chỉ lỗ ngược thôi mất phí giao dịch nên cái quan trọng là gì ạ nếu bình thường chỉ lướt sóng khi mà thị trường chạy nước rút ạ chạy nước rút ạ khi mà thị trường chạy nước rút tức là chạy tăng tăng tăng tốc nó rất mạnh thì lúc đấy chúng ta lướt theo kiểu như là nó nó sinh ra cái cái cổ phiếu thì chúng ta gì ạ cổ phiếu chúng ta vẫn giữ sau đó chúng ta mua thêm cái lượng mà khi một cổ phiếu chạy nước rút thì lúc đó chúng ta gọi là lướt rất nhanh theo T4, T, T3 gì đó thì lúc đó nó sẽ có hiệu quả khi mà giai đoạn chạy nước rút nha đấy là giai đoạn chạy nước rút là giai đoạn mà anh chị em thấy là ai đầu tư cũng thắng và chúng ta lướt theo kiểu như uh, không phải là bán ra tại vì nếu anh chị em bán lướt mà kiểu như cổ phiếu nó chạy kết thúc chu kỳ thì các bạn thực ra là nó có một công thức như này anh chị em là khi cổ phiếu kết thúc chu kỳ thì anh lướt như này để chúng ta bảo toàn vốn này bình thường anh chị em có lãi thì chúng ta gì ạ lấy một phần hai cái lãi đấy để tiếp tục đầu tư và rút nửa ra nha các bạn rút một cái nửa cái vốn cái mà các bạn đang nắm giữ ra bởi vì bình thường nó cuốn vào một cái trò chơi mà chúng ta chơi đến mức mà mà cạn máu tức là gần như là nó nó nó vòng vòng quay liên tục thì lúc mà thị trường điều chỉnh nó chỉ có 2 đến 3 phiên thôi là toàn bộ toàn bộ cái lợi nhuận của ta sẽ ra hết toàn bộ lợi nhuận của ta sẽ mất hết nên cái quan trọng là mỗi một cái đợt mà chúng ta thấy là nó bác đã bước vào một chu kỳ chạy nóng rút đó, thì chúng ta sẽ gì ạ à? bán một nửa ra đó là cổ phiếu chúng ta lãi thì chúng ta bán một nửa ra và cứ rút dần ra rút dần ra thì đấy là cách để một là chúng ta bảo toàn vốn cách để thứ hai là nó làm cho chúng ta đỡ hưng phấn thường thì người ta lại ngược lại khi mà anh chị em có lãi thì anh giờ anh chị em đã là có hô hào bắt đầu nâng margin lên tức là nâng margin một cách tối đa sau lại hô hào anh em bạn bè chuyển chuyển tiền nộp tiền vào nên lúc đó chúng ta nhìn nếu các công ty chứng khoán người ta xếp hàng để mở tài khoản đấy chúng ta thấy là khi mà thị trường đạt đỉnh thì bắt đầu công ty chứng khoán người ta đến người ta xếp hàng mở tài khoản và bắt đầu báo chí giật tít lên là thị trường dòng tiền rất lớn nhà đầu tư cá nhân rất là nhiều nhưng thực nhóm nhà đầu tư cá nhân nó không tác dụng lên thị trường nhiều đâu ạ anh chị em có thể biết rằng là tại vì như này này dù là nếu trong trường hợp nhóm nhà đầu tư cá nhân có rất tiền rất lớn thì cái nhóm đấy là họ không đoàn kết kiến thức thì không có đúng không kiến thức thì không có là họ lại không đoàn kết nên họ giao dịch theo cảm tính nên chính vì vậy thì nó giống như là một cái đoàn quân đoàn quân rất là lớn nhưng nếu mà gì ạ nó đánh có một cái quân ít nó có tinh nhuệ nó đánh có thể phá hủy một cái đoàn quân rất lớn đấy là cái mà chúng ta có thể <clears throat> thấy được còn à, trong cái video hôm nay thì Dũng có chia sẻ anh chị em đó là gì ạ tất cả những cổ phiếu mà các bạn thấy là một các bạn để ý cho Dũng là những cổ phiếu là đã vượt qua 52 tuần đỉnh 52 tuần và đang tích lũy trên đấy thì các bạn các bạn cũng phải phải lọc ấy, tại vì Dũng ở đây không thể public được cho các bạn tất cả cổ phiếu đó những cổ phiếu nào mà nó nó vượt qua đỉnh 52 tuần và đang tích lũy trên vùng đấy thì những cổ phiếu đó có xu hướng để trở thành những cổ phiếu rất mạnh đấy là một thứ hai là những cổ phiếu các bạn nhớ này tại vì Dũng đọc như này các bạn có thể ghi những từ khóa này những cổ phiếu nó vượt qua đỉnh nó đang tích lũy như này mà nó vượt qua đỉnh mà tái tích lũy từ tái tích lũy nó tích lại cái cần thời gian thị trường giảm vừa rồi nó không giảm thị trường giảm vừa rồi nó không giảm thì những cổ phiếu đấy có sau khi những cái đợt hồi phục tới nó trở thành những siêu cổ phiếu yeah. đọc thêm các siêu cổ phiếu thế thì đấy là cái cách mà chúng ta thấy thế còn tiếp tục là gì ạ à? có những cổ phiếu mà nó là đang thị trường bình thường đang lên như này mà thì nó đang lao dốc vừa rồi nó hồi các bạn đừng có mua cổ phiếu đó tuy rằng nó rẻ rất là chiều đang lên ngày mai thứ hai ấy, khi mà thị trường nó hồi phục á cái nhóm nào mà nó tích lũy thị trường giảm thị trường giảm mà nó không giảm còn tái lũy thì thường những cổ phiếu đấy là cổ phiếu rất mạnh đấy là từ khóa thứ ba nha các bạn có thể nhớ được nên để cho chúng ta thấy là uh, việc mà chúng ta quan sát về về các cổ phiếu thì chúng ta để tìm ra những cổ phiếu mạnh các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng không có gì là là khó mà các bạn phải các bạn phải biết tại vì nếu mà Dũng đưa ra cho các bạn nhưng ngày mai nó bị lỗ hay là ngày mai điều chỉnh thì các bạn sẽ thấy là vì các bạn thường là các bạn không nắm rõ được các bạn không theo dõi nên nó đúng nó sai là các bạn sẽ gì ạ không dám tham gia vào và nó làm cho chúng ta gọi là bị chùi chùi chột bởi vì hành động chúng ta phải làm làm và trước khi mà làm thì chúng ta phải viết ra kế hoạch trước kế hoạch là phần quan trọng thì một số các bạn thì bảo rằng là đọc sách gì thì cuốn sách đầu tiên mà Dũng uh, nên các bạn nên đọc đó là cuốn sách của Mac Mini đó là phù thủy sàn chứng khoán hoặc là cuốn sách gì nó có hai cuốn nữa phù thủy sàn chứng khoán và một cuốn nữa đó là uh, đầu tư người nhà vô địch đó là cuốn của Mac Mini thực ra Mac Mini có ba cuốn ạ, ba cuốn ba cuốn là nó một cái cuốn là là uh, chiến lược đầu Dũng có nhưng Dũng quên mất cái chiến lược uh, cái cuốn đó rồi nhưng có ba cuốn cuốn thứ hai là các bạn đọc uh, có là các chiến lược đầu tư tăng trưởng bởi vì khi mà các bạn hiểu các chiến lược đầu tư tăng trưởng thì các bạn sẽ hiểu được là các cổ phiếu tăng trưởng nó có yếu tố gì, các bạn mua như thế nào. Thường các nhà đầu tư mà kiếm được nhiều nghìn phần trăm hoặc là hàng trăm phần trăm một năm thì người ta sẽ làm những cái điều khác thường giới chúng ta đang ở đây. Đó là họ chỉ tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất thị trường đó. Họ chỉ tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất thị trường chứ họ không bao giờ tập trung vào những cổ phiếu bét bạc. Họ không bao giờ đầu tư dài hạn nha, họ không đầu tư dài hạn họ đầu tư thường là họ đầu tư từ 3 đến 6 tháng thực ra 3 6 tháng nó không phải là cái quan trọng mà chúng ta xem này chu kỳ ở, ở Mỹ thì nó chu kỳ bao nhiêu ở à, Trung Mỹ thì chu kỳ có những cổ phiếu chu kỳ nó chỉ 3 6 tháng thôi mà sau quá trình mà Dũng xem có theo dõi thì cũng chỉ 3 6 tháng là họ gì ạ là thị trường của cổ phiếu chúng ta sẽ kết thúc cái quan trọng nữa là uh, một cái cuốn sách nữa của O'Neill thực ra cái cuốn sách của O'Neill thì các bạn sẽ thấy là uh, như là làm giàu qua chứng khoán của William O'Neill thì sau khi mà đọc cuốn sách đó thực tế thì phần lớn các bạn đọc sách chứng khoán thì bạn ở cấp độ biết rồi các bạn nhá phần lớn các bạn đọc sách chứng khoán các bạn đều biết rồi mô hình tách tay cầm thì rõ ràng là hay là mô hình của Mark Mini là mô hình biên độ thu hẹp thì phần lớn mọi người đọc biết nhưng thực tế là không hiểu cũng không biết là phần phần lớn là biết đa phần là không hiểu bởi vì sao bởi vì ờ, đã có rất nhiều các chuyên gia cũng làm những cái kênh như Dũng này này thì họ cũng chia sẻ và chia sẻ thì chúng thấy rằng là thực tế là những cái điều đó nó không đúng nó không đúng nó không đúng thực tế nhưng có rất nhiều follow giả sử như kênh của Dũng hiện tại là có 515 người tham gia nhưng cái kênh của họ thì thường là có khoảng độ trong cái thời gian này khoảng nghìn người tham gia và số lượng xem rất là đông thế thì quan trọng là không biết là những người đó họ tham gia thì họ có đo lường không họ có đo lường xem là kết quả hay không nhưng với Dũng Dũng nhìn đấy là biết chắc chắn là cổ phiếu nó sẽ không lên đấy, nếu anh chị em mà đã nghiên cứu nghiên cứu kỹ rồi thì xem đấy là biết những cái cổ phiếu những mô hình đó nó không phải là mô hình nhưng người ta vẫn mô hình tay cầm nó cuốn vào tạo ra mô hình tay cầm hay là những cái cổ phiếu nó không đạt tiêu chí mô hình tiền nó không có khối lượng họ cũng cho là mô hình tay cầm và họ đưa ra cái thì cái quan trọng là đa phần chúng ta không hiểu thế thì để cho chúng ta hiểu sâu hơn thì có một cái gì ạ chiến lược nữa đó là chúng ta đọc về gì ạ cuốn sách gốc của phân tích kỹ thuật nhé gốc của phân tích kỹ thuật đó gì ạ đó là gì ạ? các bạn biết không gốc của phân tích kỹ thuật đó là cuốn VSA VSA thì nó có thể có rất nhiều người dạy về VSA nhưng có những người người ta cũng chưa ví dụ hẳn là chưa hẳn đã hiểu về VSA nhưng nó vẫn cứ dạy thì đầu đầu tiên các bạn có thể là trong VSA thì nó có một cái gì này thường thì các bạn phải nghiên cứu thật sâu về khối lượng nha thật sâu về khối lượng cái thứ hai là trước khi bạn muốn nó đúng hay hiểu thì các bạn phải có sẽ có những cái mang tất cả những cổ phiếu Việt Nam ra để bạn trải nghiệm ngày xưa Dũng nghiên cứu thì VSA thì gần như là lúc đấy nó sơ khai thì gần như không có cái trải nghiệm về Việt Nam nó không có cái cuốn cái cái, cái giáo trình mà mà Dũng gửi cho các bạn ừ, cái cuốn giáo trình trước thì gần như nó không có ở Việt Nam đấy sau đó Dũng đào tạo một, một vài cái thế hệ và hiện tại thì cũng có đã đã có rất nhiều các các uh, bạn thậm chí là rất nhiều học viên của Dũng đang đào tạo viết trên thị trường nếu các bạn nếu thấy rằng là đây là một cái hệ thống mà rất là tuyệt vời và Dũng cũng đào tạo rất nhiều hiện tại cũng rất nhiều các học viên của Dũng cũng đang là giáo viên đào tạo cũng là, là những người mà cũng đào tạo truyền cảm hứng như Dũng hiện tại nên chính vì vậy thì cái việc nó có kết quả hay không là do chúng ta đo lường thôi à, chúng ta đo lường thôi nên nếu các bạn nào mà đang nghiên cứu thì thực sự là phải nghiên cứu ra phân tích kỹ thuật là phải nghiên cứu ra đó là gốc nha gốc còn gì ạ à? vô địch hay là những cái cái cái kỹ khi mà VSA nó là gốc thôi còn tất cả để muốn thành công thì các bạn phải là có chuyên nghiệp như ở Mac Mini gốc thôi như cái Mac Mini hoặc là google thì các bạn sẽ hiểu là nó bao giờ nó phải kết hợp cả phần cơ bản và phần kỹ thuật cơ bản thì các bạn chỉ tập trung vào nghiên cứu về cổ phiếu tăng trưởng nhá cơ bản các bạn chỉ tập trung vào nghiên cứu tăng trưởng còn nếu cơ bản mà các bạn lại nghiên cứu về đầu tư kỹ thuật à đầu tư về giá trị thì các bạn lại thua các bạn hiểu không ạ đấy cơ bản thì phải nghiên cứu cổ phiếu đầu tư tăng trưởng còn nếu cơ bản bạn lại nghiên cứu tức là kỹ thuật nó là là tăng trưởng kỹ thuật đó là xu hướng mà bạn lại nghiên cứu lại cho cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu mang tính gì ạ giá trị vào cho cái phân tích kỹ thuật của bạn thì cái sự kết hợp đấy là kết hợp đấy là rất nguy hiểm các bạn hiểu không ạ các bạn có, có hiểu là tại sao một số ông lại phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật vẫn là chết bởi vì là bản thân nếu anh chị em để ý này khi mà chúng ta thấy là cái phân tích cơ bản nó làm cho chúng ta biết là doanh nghiệp đó là gì ạ nó doanh nghiệp nó là có một cái nguồn lực rất là là là, là tốt tốt nhưng thực tế là chúng ta thấy là trong phân kỹ thuật nó sẽ cho chúng ta biết thực sự nó tốt hay không tại vì đọc báo cáo tài chính thì chúng ta sai rất là nhiều đúng không đọc báo cáo tài chính là sai rất nhiều nên chính vì vậy thì đọc là do chúng ta có niềm tin chúng ta thích cổ phiếu đó có rất nhiều người ta người ta thích là người ta thấy là FPT là tốt người ta thích thôi nhưng nếu mà Dũng phân tích FPT tốt thì Dũng phải xem là gì ạ có dòng tiền có tổ chức vào hay không tốt nhưng nó có tổng tư tổ chức vào hay không thì Dũng sẽ tham gia còn nếu mà tốt thì không có tổ chức thì Dũng không tham gia và là các bạn thấy là cái cổ phiếu gì ạ cái nhóm cổ phiếu của uh, Techcombank hoặc là uh, thế giới di động nhãn thế thế thì nếu mà nó tốt có rất nhiều người mà tốt nhưng Dũng đây có dòng tiền có các tổ chức có xu hướng thì họ tham gia còn không có hết chu kỳ hoặc là nó đang ở cái gì ạ phân phối thì không tham gia nên chính vì vậy thì với việc mà phân tích thì anh chị em nên nhớ cho Dũng một cái điều đó là chúng ta sẽ phải là tâm tích phân tích từ cái gốc nó là vẫn là đầu tiên cái thứ hai là chúng ta vấn đề là cơ bản những cơ bản mà chúng ta mua không phân tích kỹ thuật nên giống như chúng ta gọi là phẫu thuật đó. anh chị em muốn phẫu thuật đúng không thì anh chị em lại gì ạ à? phẫu thuật mà mà, mà không có cái cái cái cái, cái gì ạ à? có uh, chụp x quang để biết là chúng ta đang bị hỏng chỗ nào chúng ta đang có vấn đề gì và chúng ta không đấy thì chính cái biểu đồ trong phân tích kỹ thuật nó chính là cái tia là, là tia x quang nó là gì chụp cắt lớp để chúng ta biết rằng là nó như nào anh chị em hiểu không đấy là những cái gì anh chị em có thể hiểu rõ rằng là phân tích thì chúng ta phải hiểu rõ chứ còn gốc của nó nếu anh chị em không hiểu rõ gốc của nó thì đa phần chúng ta sẽ trở nên gọi là gần như đầu tư không có giá trị đâu và thứ ba cái cuối cùng thì nếu chúng ta đầu tư thì chúng phải cắt lót nhá yeah. cắt lót ừ. cắt lót nếu không cắt lót chúng ta sẽ thất bại đấy. tại vì các bạn biết rằng là đầu tư mà tất cả những nhà đầu tư mà cá nhân nhá Dũng đang nói cá nhân chúng ta đang bị nhầm lẫn là nhà đầu tư cá nhân và tổ chức những người như là Warren Buffett là đủ tổ chức những người mà chúng ta đang rất nhiều anh chị em đọc như là đầu tư giá trị người ta là những đầu tư tổ chức rất lớn nên họ có xu hướng là thu gom cổ phiếu nếu chúng ta là đầu tư cá nhân chúng ta thu gom được nhiều tiền thâu tóm doanh nghiệp thì Dũng không nói còn nếu mà chúng ta đã có khoảng một vài trăm triệu chạn một vài trăm triệu hoặc là có số tiền khoảng một vài tỷ thì đầu tư tăng trưởng là có kết quả tốt nhất đầu tư tăng trưởng thì các bạn biết này kiếm tiền rất là nhanh lợi nhuận là cao rủi ro cao nhưng thực ra lại thấp theo dũng rủi ro thấp bởi vì này, này nếu chúng ta biết chu kỳ chúng ta mua quan trọng là rủi ro cao bởi vì các bạn là mua xong theo chu kỳ các bạn lại không bán ra <clears throat> lãi ba bốn mươi phần trăm năm mươi phần trăm các bán ra bởi vì các bạn lại muốn lại đầu tư dài, dài hạn đầu tư năm sáu năm thì cuối cùng các bạn lại lỗ ngược lại thôi còn nếu các bạn đã đầu tư tăng trưởng thì các bạn phải cắt lót <clears throat> cắt lót năm phần trăm mười phần trăm hoặc là có thể có, có một cái khung cắt lót khác nhưng đấy là cái cách mà dành cho các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thậm chí là đầu tư lâu năm mãi không có lợi nhuận thì hãy làm điều đó đi bởi vì Dũng đã làm và giúp rất nhiều anh chị em đã có lãi có lợi nhuận rất là cao có thậm chí là lợi lợi nhuận có thể vượt trội tất cả các hệ thống khác chắc chắn là vượt trội hơn các hệ thống khác đấy điều chắc chắn luôn ạ đấy, đấy điều chắc chắn luôn nên đây là cách thức để Dũng muốn hướng đây là Dũng truyền cảm hứng cho anh chị em nếu anh chị em nào chưa có lợi nhuận đều một năm 50 phần trăm 100 phần trăm một năm thì hãy xem theo dõi những cái hệ thống đầu tư của Bắc Ni hay là có thể theo dõi kênh của Dũng bởi vì đây là cái kênh mà Dũng nghĩ là nó sẽ giúp chúng ta có góc nhìn thực tế hơn một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay Dũng biết rằng sẽ còn rất nhiều câu hỏi nữa của anh chị em à, hỏi đây thì trong cái những chương trình như này thì anh chị em có thể hỏi Dũng những câu hỏi nó mang tính chất là gì ạ giải quyết cái vấn đề cụ thể nếu mà hỏi về cổ phiếu thực ra là nó rất là khó trả lời bởi vì thứ nhất là chúng ta sẽ không biết anh chị em mua ở đâu thứ ba nữa là thứ hai là chúng ta cũng không biết chúng ta mua vào mẫu hình gì thứ tư nữa chúng ta cũng không biết là phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thứ năm là chúng ta cũng trong phân tích cơ bản chúng ta cũng không biết sử dụng anh chị em phân tích sử dụng cái gì thứ sáu là anh chị em có đồng cấp với dũng hay không nếu không đồng cấp thì thực ra là không thể tư vấn được chẳng thế không đồng cấp thì không tư vấn được nên ở đây nếu anh chị em nào đã hiểu thì là xử những tuần sau đấy, sẽ có những cổ phiếu mà Dũng nghĩ là nó lại tăng rất là mạnh anh chị em nhớ là thị trường giảm nó không giảm nó tích lũy từ năm sáu bảy tám buổi rồi mà nó lại là vượt trên kênh trên thì nó sẽ là rất là khỏe nhưng nếu ai đã gì ạ đã từng học Dũng thì có lẽ là những cái này anh chị em sẽ biết ngay đó cổ phiếu nào để biết ngay là thị trường nó sẽ như thế nào nên chính vì vậy thì hãy trang bị cho mình vũ khí à, vũ khí ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh bởi vì Dũng tiếp tục phát những cái chương trình để chúng ta có thể hiểu rõ được tại sao tại sao làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng thị trường làm thế nào để chúng ta có thể có lợi nhuận cao làm thế nào để chúng ta trở thành những nhà đầu tư thành công tôi tin rằng rằng là ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều người giỏi nhưng quan trọng là chúng ta chưa biết đường thôi nếu chúng ta được chỉ dẫn là chúng ta có thể trở thành những thiên tài chứng khoán xin cảm ơn xin cảm ơn